Ok, hello xin chào tất cả anh em Bắc Trung Nam ba miền. Thì uh, hôm nay Cường uh, là làm video gửi cho anh em về uh, những cái video nói về bộ cua biệt. Đó, có vài lời tâm sự với anh em nha. Đó, thì bên Cường cũng làm rất rất nhiều video về nói về cái bộ cua này, tài xỉu này, thì lá bài lá và tất cả các dòng máy móc hiện đại bây giờ để hỗ trợ cho anh em cách chơi để mà chiến thắng. Đó, thì uh, nếu anh em xem video này thì anh em chịu khó bấm vô đăng ký kênh và xem những cái video trước đó cường đã làm thì hôm nay cường muốn tâm sự tới anh em về cái bộ môn bầu cua thôi đó thì bầu cua nó cũng có rất rất nhiều thứ để mà chơi đó thì uh, anh em chỉ cần liên hệ số điện thoại nè 0898 543 cường sẽ là người trực tiếp hướng dẫn cho anh em cách chơi ví dụ như anh em muốn chơi như thế nào đó ở sòng anh em chơi như thế nào chơi thâu ờ, nhôm hay là thâu nhựa hay là thùng giấy đúng không còn ở bên bạn chơi những cái tem như thế nào đó và anh em cách chơi anh em có thể lò được hột hay không chạm được hột hay không hoặc là anh em cháo được những cái thâu thùng hay không đó thì anh em cứ gọi cho cường để cường biết được là ở chỗ anh em hình thức chơi là như thế nào thì cường mới tư vấn và chỉ anh em cách chơi được đúng không còn nhiều anh em điện tới hỏi là ờ anh ơi bật cua chơi sao chơi sao thì anh em phải nói là ờ chỗ anh em chơi như thế nào anh em muốn cái nhu cầu của anh em là muốn phải đáp ứng cho anh em như thế nào thì cường mới có cách để mà giải quyết cho anh em chứ không phải anh em nói như vậy mà cường có thể biết được mà giải quyết được cho anh em nha rồi thì hôm nay cường nói sơ sơ thôi thì bên cường có cung cấp cho anh em tất cả các loại tem mát bầu cua hiện có trên thị trường đó và anh em muốn làm hộp cho nó chạy đều có nghĩa là không ờ, không bị ờ, bị thầy thợ bắt được á thì ờ, cứ liên hệ cho cường cường sẽ làm cho anh em tùy theo kích cỡ anh em nha chứ không phải là hộp nào cũng giống hộp nào và tem nào cũng giống nhau ở trên màn hình mọi người thấy nè nó rất nhiều loại tem và rất nhiều các con nó khác nhau chứ không phải là khu vực nào nó đánh chung hết anh em hiểu không có nghĩa là mỗi khu vực mỗi tỉnh mỗi miền nó sẽ đánh một cái loại tem khác nhau nó không phải là cái, cái cả nước Việt Nam mình chỉ đánh một cái cái, cái loại tem là không phải nói chung là mỗi vùng mỗi tỉnh mỗi thành phố nó sẽ đánh một cái tem khác nhau thì anh anh em nhìn cho màn hình nha bên cường cung cấp cho anh em hột làm sẵn và những cái bộ tem chưa làm thì anh em muốn tự về dán tự về cắt ra tự nói chung tự anh em làm thì anh em đặt tem đó bên mình sẽ có tem cung cấp cho anh em về cái tem tem thì rất là là, giá về dễ yêu và dễ mến cho anh em luôn yên tâm về vấn đề đó cái thứ hai là anh em làm hộp thì nếu như anh em không muốn không biết làm hoặc là không không tin tưởng vào tay nghề của anh em á, thì anh em liên hệ cho cường cường sẽ đặt anh em đặt cường rồi sẽ làm những cái bộ hộp cho anh em đúng theo yêu cầu không đẹp không lấy tiền nha anh em đó nếu không đẹp khả không lấy tiền nó khẳng định với em một điều như vậy bên mường cung cấp rất rất nhiều về cái bộ cua này đó thì anh em nhìn trên màn hình này và cường sẽ lắc vài cái bộ đã làm rồi và đã test rồi cho anh em xem nha đó đây là những cái bộ đã làm rồi anh em khi đã làm thì những cái bút góc cạnh anh em nhìn là đây lột giấy nha thì những cái góc cạnh anh em nhìn này rất là đều chứ không phải như cái bộ hộp giấy mà ngồi chợ đâu đây mình sẽ chứng tỏ cho anh em xem cái bộ hộp giấy ngồi chợ này nó rất là xấu rồi nó rất rất là xấu anh em nha anh em nhìn này nó dư cạnh nè nó dư góc này nó mốt méo này nó không được vuông vuông góc cạnh và đầy đặn như một cái bộ hộp mà chúng ta đã làm đúng không anh em đó thì nói chung là nó cũng giá nó cũng không đến nổi độ là anh em không chơi được đâu rất là mềm đó thì độ làm thì anh em phải yên tâm hơn là cái những cái bộ chợ rồi bộ chợ thì chơi thì rất là nguy hiểm về những thị thợ người ta đánh là chỉ có chết thôi nha anh em đó thì đây là những cái bộ mà mình đã làm ra đó mình đã làm ra cho anh em đó thì anh em xem mình sẽ lắc test cho anh em vài cây đó anh em nhớ là bên mình sẽ làm đầy đủ tất cả các loại tem cho anh em nha yên tâm nha rồi anh em nhìn nha cá tôm cá gà thì chén này anh em nếu như anh em đánh á, anh em đón thì cây gì nếu mình thì quấn sẽ là gà cá đó mà mình sẽ quấn thẳng mặt gà luôn đó anh em nha đó cây này thì mình thua thêm chịu thôi nói chung là hột lăn đều mà mình sẽ, quấn theo khả năng của cường đó cường sẽ chơi như thầy thợ mình sẽ chơi đó tem này cũng thẳng cua nha anh em đó đó anh em nha hột lăn rất đều nha anh em nhẹ nhàng thôi hột lăn đều cực kỳ đẹp đó anh em thấy không lắc nghe ổn nhưng mà nó vẫn giữ lại đó anh em thấy chưa cái đây là gọi là chiêu trò để mà chúng ta làm những cái bộ hột gọi là người ta đánh sẽ rất là khó để thầy thợ nó không được bản thân cường bây giờ còn đánh còn lắc còn đánh còn không được nữa đừng nói chi mà người ta nha anh em đó đó này thấy hột ha nghe rõ rõ luôn á thật sự luôn á nhưng vẫn vẫn có anh em thấy chưa vẫn hai cua một cá đó rất là hay đó thì người ta thường thường người ta đánh người ta tâm lý mà đúng không người ta lắc nghe cái rõ vậy chứ thật sự nó vẫn còn giữ lại á, anh em thấy chưa thật sự nó vẫn còn giữ lại đó, nhưng mà cái này đi hết rồi nè anh em nha đó đi hết rồi đi hết rồi thấy không đó thì đây là những cái bộ hộp làm đó hộp làm đây là hộp 2 phân 8 nó hơi to thì cái cái mâm này nó hơi nhỏ này cái thau này hơi nhỏ thì nó sẽ bị ờ, không không lăn hột được cho lắm đó thì uh, anh em thắc mắc như thế nào hay là muốn biết như thế nào thì liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được cường tư vấn và cường sẽ hỗ trợ cho anh em tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam đó rồi cuối video thì anh em ờ, xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ một like một chia sẻ đó thì chúc anh em cái năm 2020 này và năm 2021 thành công hơn xin chào anh em